Nào, các con đã sẵn sàng với cô chưa? Chúng mình tìm hiểu phần kiến thức nhé. Cô có ví dụ sau. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 6,4 mét, chiều rộng 4,8 mét. Hỏi diện tích của mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông? Lắng nghe lại. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4 m, chiều rộng 4,8 m. Hỏi diện tích của mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bài toán cho chúng mình biết điều gì nào? Bài toán cho chúng mình biết chiều dài của mảnh vườn là 6,4 mét. Bài toán lại cho biết chiều rộng là 4,8 mét. Bài toán yêu cầu chúng mình đi tìm diện tích của mảnh vườn đó là bao nhiêu mét vuông. Muốn tìm diện tích của một mảnh vườn hình chữ nhật thì chúng mình phải làm thế nào? Rõ ràng ta phải lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng cùng với đơn cùng đơn vị đo, có đúng không các con? Ở đây thì cả chiều dài và chiều rộng cùng đơn vị đo rồi. Vì vậy thì chúng mình dễ dàng giải bài toán này bằng cách chúng ta sẽ phải đi thực hiện phép tính uh, nhân đó là chúng mình lấy 6,4 nhân với 4,8 để tìm ra kết quả là bao nhiêu mét vuông. Đúng không các con? Vậy thì các con thấy đây là một phép nhân. Và phép nhân này là phép nhân của hai số thập phân. Số 6,4 và số 4,8. Muốn tìm được cái phép nhân số thập phân này là bao nhiêu thì cô trò mình cứ đổi với số tự nhiên để cô trò mình tìm đã nhé.